để tăng độ chốt cho page mới tạo chỉ có một cách là các bạn đăng bài đặc biệt là anh chị em mình đăng gì dạng video review ấy, video ngắn ấy nó cực kỳ tốt luôn cả cái page mới nhé dù page không ai like các bạn đăng review cho mình vẫn có người xem khi có video hay đó cả ngàn lượt xem bạn nhé tôi test thử rồi các bạn ơi hay lắm rồi không bạn dù page chưa ai là follow mình nhưng mà cái phần phần, phần Facebook review ấy đang vui đó các bạn tự giống chị chín đúng không chị chín tạo một cái page là gì new slim giảm cân đấy page từ con số 0 và bây giờ kéo trong một tháng kéo đến một ngàn mấy người follow like page khách hàng thật rồi nhé bằng cái video đoạn reel cứ bấm follow chia sẻ khủng khiếp rồi. thì anh em chú ý giúp tôi nhé tôi sẽ dạy cho anh chị phần là gì cách là đặt lịch đăng bài để tăng độ chốt chốt là tin tưởng thì anh chốt đúng không t t r UST chốt tiếng Anh là tin tin tưởng cho khách hàng thì còn một cách duy nhất là các bạn phải đăng bài liên tục giúp mình ok không đó là đăng ở dạng reel hoặc là bài viết Và tôi sẽ chia sẻ màn hình này bước 1 ví dụ là đề page mới tạo này bước 1 các bạn truy cập vào page của mình và bước số 2 ở dưới góc trái ở sidebar bên trái này nó có chữ meta business suite rồi vâng, các bạn thấy chưa meta business suite các bạn thấy bấm thấy thì bấm chữ t nào đây meta business suite thì đây là một cái ứng dụng rất hay của thằng facebook đó ví dụ tại việt nam bây giờ đúng không có rất nhiều ờ, phần mềm hỗ trợ đăng bài tự động đúng không thằng facebook meta business suite này nó sáng kiến ra đúng không để sao hỗ trợ khách hàng luôn ở à, tôi bấm vào phần meta business suite bấm vào đây nó sẽ nhảy sang một cái tab mới ở tab này các bạn thấy không nó có rất nhiều cái mục tạo bài viết tạo thước phim xem thêm nữa gì đây phát trực tiếp này đó thì tôi rất hay dùng ở trên business suite này nó có phần công cụ lập kế hoạch đây là phần đăng bài tự động đây các bạn đây bấm lập, lập kế hoạch đây rồi bạn thấy chưa rồi thì phần là phần lập kế hoạch đây là anh sẽ đặt lịch tháng nhé lịch tháng này rồi thì hôm nay là ngày 20 này bạn thấy chưa 20 đó thì tôi gì tôi sẽ muốn hoặc là ngày mai ngày 21 đi tôi tôi, tôi sẽ bấm phần lên lịch này tôi muốn 7 giờ sáng mai tôi làm bài viết bấm lên lịch bạn này và các bạn có thể tạo thước phim này hoặc, hoặc là lên đăng bài đúng không tôi sẽ tạo thước phim rồi nhé để nó ăn đề xuất nhanh Đấy, thì tôi sẽ làm mẫu cho bạn là gì lên lyric đăng bài rồi sau đó tôi thêm gì à đã bảo ngày 21 tháng 12 bài này đang đúng mấy giờ 10 giờ sáng mai thì tôi tôi thích đăng là 7 giờ sáng mai đi chữ AM là sáng nhé còn muốn đăng buổi tối ngày mai bạn di con chuột sang chữ AM này bấm vào đây này đó sau đó sau đó bạn gì ở trên bàn phím có mũi, mũi tên nhá có hình mũi tên đấy ờ, bấm mũi tên lên là PM là buổi tối buổi chiều ví dụ tôi đặt 7 giờ PM tiếng Anh ấy là 7 giờ tối đấy còn các bạn lại gạt là mũi tên chữ AM là buổi sáng ví dụ ngày mai ngày 21 tháng 12 tôi muốn đăng vào lúc 7 giờ sáng đấy thì, thì tôi chọn là lúc 7 giờ sáng AM nhé AM là buổi sáng đấy AM đấy <laughs> còn chữ buổi chiều buổi tối các bạn có thể chọn là gì PM nhấp chuột vào đây ở trên bàn phím mình có phần có cái các bạn để bàn phím ấy nó có nó có cái, cái mũi tên đấy lên xuống mũi lên xuống ấy. các bạn chọn cho tôi am pm bấm lưu lại ok sau đó viết bài văn bản là gì tôi sẽ copy một văn bản đúng không tôi sẽ vào cái trang đó đi bạn thành bình đi tôi sẽ lấy một bài viết mẫu ở trên page tôi nhá đây mới page tôi đây <clears throat> tôi lấy một bài viết là đây đúng hai giờ trước nó tự động đăng vào nhé tôi chẳng gì chẳng đăng đâu đấy cái gì đây 72 hai có 72 lượt người chín được chia sẻ các bạn thấy khủng không là máy đăng các bạn nhá tôi không phải soạn đâu các bạn ơi máy đăng đấy <laughs> là tôi đặt lịch đăng đấy mọi người hiểu không đây, cái bài này xem tôi soạn từ bao giờ tôi không nhớ tôi có hình ảnh thì tôi đưa sẵn vào đây cho copy nhé ừ, copy đi em tôi copy này đấy gần tết mà vay tiền này phải trả đi <laughs> ok tôi copy tờ, nội dung này nhá sao chép này tôi chuyển qua bên phần này giờ án ở đây rồi tôi thêm hình ảnh này ở, ở đây cái phần thêm ảnh này thêm ảnh đúng không thêm ảnh này. để bô ảnh này đi ví dụ ảnh này các bạn nhé tôi làm mẫu này cho các bạn đúng không? thêm ảnh này đó Phật dạy trong <laughs> cà phê hoa lan toàn đấy là mẫu bạn thôi rồi các bạn là vị trí nhá nên này nên check in vị trí phần này tôi dạy nữa chắc là nó nó rườm rà quá nhỉ tại sao nên phân check in vị trí thì cứ mỗi một lần check in là Facebook nó hiểu là có một khách hàng ghé thăm shop của anh chị bấm check in cái vị trí là ở Vân Anh đúng không Vân Anh vua chị đám sẽ hiển thị chưa vua chị nám à cái page mới nó chưa ra các bạn nhé page mình mới chưa ra page của bạn phải 25 người follow trở lên này rồi là nó được trước đăng bài chút chút tôi dạy các bạn phần à, tối ưu đại phần bản đồ nhé ok từ vị trí phạm thanh bình đi đây phạm thanh bình nó ra này đó bấm lưu lại thì mỗi một lần check in đúng không là một lần khách hàng ghé thăm cửa hàng đó Facebook nó đánh giá là gì có bao lượt khách hàng nó ghé thăm cửa hàng mình có là sao là Vân Anh check in tại Phạm Thanh Bình có là sao là tự nhiên là một phút này có một người ghé thăm Phạm Thanh Bình thì Facebook nó đánh giá là sao là fanpage Phạm Thanh Bình có độ chốt nhé tức là có khách hàng ghé thăm có bạn hiểu cái này không hiểu hiểu một chữ hát nào phần này rất nhỏ mà các thầy không giải thích cho các bạn tôi giải thích cho bạn hiểu hiểu không nếu không hiểu tôi giải thích lại tại sao phải check in <laughs> ok hiểu nhá một là check in là một là khách hàng khách thăm cửa hàng đặc biệt đối với những spa của chị chị chị uh, Thúy đúng không của An đó là một lần ghé thăm cửa, cửa hàng của mình ok đó nó đo được như vậy sau đó là các bạn bấm vào phần đơn lịch thôi đấy 7 giờ sáng mai đó. hoặc bấm đăng ngay bấm lên lịch đi ok không các bạn rất dễ nhé rất dễ dàng và nhẹ nhàng đây bấm lên lịch từ nút màu xanh này bấm lên lịch cho tôi lên lịch là 7 giờ sáng ngày 21 ngày mai đó là gì các bạn xem này đây 7 giờ sáng thứ tư ngày mai là ngày thứ tư đúng không thì sẽ có một, một bài viết này nó tự động nó đăng cho mình hiểu không các bạn ơi tương tác nào mình nói cũng, sợ bạn không hiểu ạ hiểu các chị em hãy hiểu bấm số 9 đi xem nào cái này để, để giúp cho bạn tăng độ chớt đấy để chớt cho biết của mình đấy <clears throat> nay theo kịp ạ à. Nguyễn Xuân Điệp học lại ba lần rồi theo kịp giờ mà em nghe chắc mai em quên mất không sao đấy đây là tôi phải dạy quảng cáo luôn chắc chị chị Ngọc sẽ bị hỏng luôn đấy cho nên tôi dạy từng phần một hiểu không sao rồi, có video gửi nhá gửi cho chị Ngọc <laughs> video gửi mọi người ok không chứ tôi sẽ hôm nay học này mai là nghỉ nếu mà tôi dạy luôn thì mai sẽ không không kịp nhá mai không theo kịp đâu vì tôi dạy xong buổi tối ngày hôm nay tôi gửi cho bạn video các bạn xem lại sau đó các bạn làm theo rồi cái mai các bạn làm luyện tập và tối ưu cho pet pet cho tôi nhé sau đó ngày kia tối ngày kia chúng ta học tiếp nó khỏe hơn các bạn nhé yên tâm từ giờ đến tết nhé học với tết vẫn học mọi người nhé đừng bỏ đừng bỏ tết tôi tôi rất thích thích học buổi tết các bạn đừng bỏ tôi giờ chữ ngọc thỏa mãn chưa hoàng mỹ ngọc được chưa thỏa mãn rồi đúng không Xuân Điệp vào vấn này theo kịp <laughs> Xuân Điệp <laughs> rồi là tôi hướng dẫn các bạn là tôi là cách chúng ta gì đăng bài để tăng nổi chớt nên nhé lên các bạn nên gì nên đăng bài để tạo thức phim tạo thức phim này này bạn làm video ngắn thì nên nhanh hơn nhá giống vết của chị Chín ấy thêm video này đó nó khỏe hơn bạn nhé cũng lên lịch luôn lên tạo thước phim nó khỏe các bạn nó ăn ở suốt nhanh đó tạo video ngắn giúp bơi ok chưa các bạn ơi ok chưa rồi tiếp theo nó có rất nhiều phần khác này thông báo trang chủ này những phần để sau bạn nhé đây tôi chỉ cho chị anh chị là cách mà chúng ta thì tối ưu page của mình còn phần nữa này <laughs> phần nữa phần nữa phần phần này sau đi nghỉ nha đi ngủ nha <laughs> tôi nói các bạn sẽ làm tôi yêu biết cho tôi